Tell me ai chỉ yêu chị yêu Nguyễn Duy Khánh you. chỉ yêu Nguyễn Duy khải khi em đi con tim anh như hao gầy sao em ra đi sao một trái anh câu tiêu biết bày vẫn trả vẫn trả lại chẳng một ai nhìn lại để tim buồn đều ước quay khác kia qua rồi to feel really high. Nguyễn Di Khánh